Xin chào à, tất cả anh em Hôm nay tôi muốn gửi đến anh em cái bộ hột tài xỉu bảo dung Khi anh em đi chơi tài xỉu, đánh tài xỉu bịp Nó rất là hiệu quả Bởi vì sao? Thứ nhất này là chống máy giò Gọi là tất cả các loại máy giò không thể dò được uh, bộ không thể dò được sóng của cái bộ hột này Thứ hai nữa là ngâm nước muối nổi Thứ ba, thử nam châm không hít Và thứ tư là dọi đèn pin thì rất là trong bây giờ tôi sẽ thử cho anh em những cái ờ, bước ờ, như thế đây đây là một cái bộ hột uh, tài xỉu bảo dung mới nhất hiện nay của hột này là hột của Thái Lan anh em không phải là hột của ở Việt Nam là công nghệ mới nắp này và dĩa tôi sẽ thử cho anh em xem về cái bộ hột này ấy, khi anh em vào sóng sới của người ta chỉ cần đưa được à, một bộ hột này vào và đưa cho người ta làm cái hoặc là anh em trực tiếp làm cái cũng được không à, quan trọng khi anh em vào chơi đưa được bộ hột này vào à, cái bộ hột này ấy, thì tôi đã làm vào mặt nhất gọi là khi nào có mặt nhất nó lên nó sẽ rung chúng ta biết còn không có mặt nhất nó sẽ không rung và tất nhiên khi có mặt nhất lên anh em biết mình nên phải à, đánh về phía nào ấy mặt nhất lên tất nhiên chúng ta sẽ đánh nhá nhất xỉu bây giờ cái bước thứ hai là tôi sẽ thử nước muối cho anh em đây Đấy, anh em nhìn hột nổi hoàn toàn bình thường nhé đó Bây giờ tôi sẽ lau qua lau cái bộ hột này đi và cho nó đỡ bị dính hột vào dĩa vào nắp thời gian sử dụng thì cũng khá là lâu từ 5 ngày cho đến một tuần bây giờ tôi sẽ thử 500 Đó. nắp tiếp tục dĩa đây cục 500 anh em bây giờ tôi sẽ thử test thử cho anh em xem mấy chén đây là cục dung của nó khoảng cách thì bắt khá xa từ hơn một mét trở lên cơ tám tám tấc cho đến ờ, hơn một mét như chắn này có lúc à, xin lỗi có nhất anh em này có nhất thì chúng ta sẽ đánh nhất xỉu đúng không tôi mở thử này. khui đó một một ba à xin lỗi một một sáu chắn này không có nhất này không có nhất thì chúng ta sẽ đánh tài hoặc là không đánh đó, như chắn này không có nhất này như tôi tôi sẽ không đánh khi nào có nhất lên anh em hãy đánh đó, như chắn này 100 trăm có nhất này khi có nhất lên chúng ta sẽ đánh nhất xỉu đó, 1 2 4 chân này không có nhất này đó hai bốn sáu tiếp tục có nhất anh em nhé một bốn năm, bây giờ chân này không có nhất này đó, năm năm ba, chân này tiếp tục không có nhất hai bốn 5 không có nhất nữa nhé đó, 5 5 chén này có nhất anh em nhé khi có nhất thì anh em sẽ đánh nhất xỉu đó một hai hai tiếp tục tôi thử cho anh em xem mấy chén đấy nhé đó. bây giờ chén này tiếp tục có nhất này anh em sẽ đánh nhất xỉu đó, như chén này gọi chén phản này bởi vì nó có nhất lên nhưng mà nó lên nhất ngũ lục chúng ta phải chấp nhận thôi như chén này không có nhất anh em nhé đó hai năm sáu tiếp tục không có nhất này rất chính xác cứ có nhất lên là máy rung trận này không có nhất nữa anh em nhé hai ba năm đây là một trận phản thứ hai trận này vẫn không có nhất ba bốn sáu trận này có nhất 100 xin lỗi trận này không có nhất này ba bốn năm tám mươi hai trận này vẫn không có nhất này vừa rồi tôi hướng dẫn anh em uh, giới thiệu anh em về cái uh, bộ ờ, hột tài xỉu báo dung nhất lục một cái bộ hột tài xỉu báo dung rất là hiệu quả phục vụ cho anh em đi chơi tài xỉu ở những cái sòng tài xỉu đấy là về cách ờ, chơi thì như thế bây giờ cách bảo quản này khi nào không chơi anh em chỉ cần đưa cái bộ hột cái mặt nào không dung ví dụ như đây tôi làm vào mặt lục này thì anh em đưa mặt lục này lên và để như này thôi Đó, ngửa mặt lục lên hoặc là anh em nào nào mà làm vào mặt ờ, đây là tôi đang làm vào mặt nhất thì tôi sẽ ngửa mặt lục lên còn nếu như anh em nào cần làm vào mặt lục thì sẽ ngửa cái mặt à, đối diện nó lên cũng là mặt nhất đây là cách bảo quản thời gian chơi sẽ kéo dài từ 5 cho đến 7 ngày anh em nào cần tìm hiểu và tư vấn có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại trên màn hình nhé. Xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip này. Chào tạm biệt tất cả anh em.